Xin chào các bạn <clears throat> Hôm nay à, chúng ta lại tiếp tục à, vẽ nhân vật cho phim hoạt hình Thì ở à, bài 1 tôi đang tôi đã giới thiệu với chúng ta là bài Thum Boom Home Harmony 17 Đến bài này thì chúng ta sẽ học chúng ta học dần từng thứ một và trong bài này thì tôi sẽ giới thiệu các công cụ <clears throat> của Tom Bomb Harmony để các bạn chú ý ờ, theo dõi và làm theo đối với phần mềm này thì lúc đầu nó rất là khó nhưng sau rồi đấy thì các bạn sẽ rất là dễ các bạn sẽ không phải lo cái chuyện mà nó sẽ ờ, khó khăn với chúng ta chúng ta sẽ theo dõi các bước thì chúng ta sẽ tạo ờ, chúng ta sẽ làm được đây, chúng ta sẽ tạo cái sim nó tạo ra một cái chúng ta tạo ra một cái ờ, một cảnh mới và cách làm như thế nào thì chúng ta sẽ theo dõi sau đây để vẽ nhân vật thì ờ, đây là giao diện của bom bom thì đầu tiên là các bạn phải nhập vào trong cái phần uh, đo win này đo win camera này thì chúng ta chúng ta chú ý là phần đo win thì là phần vẽ camera là dùng để chúng ta thao tác với uh, phần uh, tạo hoạt hình ở đây chúng ta đầu tiên là chúng ta import cho tôi một cái hình ảnh vào import một cái hình ảnh thì hình ảnh tôi đã vẽ sẵn ở trên desktop Đấy. ở đây ví dụ như là ta sẽ vẽ một nhân vật có sẵn có sẵn bằng bút chì đây ta vẽ bằng cái này ok Đấy, bằng cái này vào nha các bạn chú ý nhé nhập vào thì chúng ta nhập ok Đấy sau đó các bạn bật cho tôi cái à, bóng điện này lên đó, bật bóng điện lên thì à, hình cô gái chết đầu cô này là mắt to mắt nhỏ thì cũng không sao các bạn có thể à, vẽ một mắt và tạo thành hai mắt cũng được Đấy. chúng ta nhìn thấy đây là cái hình lên thế thì trong phần này thì các bạn chú ý cho tôi là trong phần đây là cái phần hình ảnh nó nằm ở lớp cuối cùng phần đây thì nó gọi là bắt đầu vẽ thì ờ, chúng ta sẽ đổi tên cái lớp này chúng ta đổi tên nó là từng bộ phận một nhé chúng ta tôi ghi là tóc trước tôi vẽ cái đầu trước tóc front Đó. hay nếu các bạn học tiếng anh thì các bạn đọc là hair không rồi anh nhấp ok xong nhá còn bây giờ chúng ta sẽ add vào thêm ta chọn roi wing các bạn chú ý các bạn đừng chọn bon hoặc là camera vội vì chúng ta chọn đây là chúng ta chọn uh, chọn vẽ trước Đấy, thì các bạn sẽ tiếp này He. và ok Đấy, các bạn có thể chọn cho tôi um, color art rồi chúng ta chọn vector ở đây cái này cũng được Đấy. chúng ta lập cái này rồi chúng ta có thể không cần phải nhấp luôn chúng ta nhấp art luôn cũng được thì nó sẽ giữ nguyên để ta tạo một cái khác rồi chúng ta chọn phây Đấy, chúng ta chọn noise Ờ, chọn mũi chúng ta chọn mao mao là miệng đúng không và chúng ta chọn uh, bao lông mày Đấy. lông mày lát nữa chúng ta sẽ copy lông mày trái lông mày phải nhá chúng ta có thể chọn ở đây là phây rồi bây giờ các bạn tiếp tục ờ, chọn cho tôi cái ờ, một lớp nữa đó là ở ờ, mắt mắt thì chúng ta gọi là con người là iris tiếng anh là iris à. rồi chúng ta chọn là lòng trắng quai why I rồi tiếp theo nữa là cái um, con ngươi rồi lòng trắng rồi thì bây giờ đến mắt là ai chúng ta chỉ cần ba bộ phận thôi các bạn có thể vẽ thêm nữa cũng được rồi sau khi xong rồi thì các bạn làm một việc như, như sau các bạn chọn tất cả cái này xuống đây và giữ phím ship mà đưa chuột vào đây nhá giữ đến đây là và giữ phím ship các bạn ấn cho tôi ba phím ship on và y và R nghĩa là an đấy phím phím ờ, ờ, phím ALT đấy tiếng Việt Nam còn Tây đó là OS Shift OS và A là R ba phím đó Shift An và O và phím R thì sau khi được xong rồi thì các bạn nhìn thấy xuất hiện các ký keyframe đây đó. các bạn ấn phím số 2 để nó rõ ký keyframe ra à, nó rõ các phim là ấn à, phím số 2 press uh, ờ, to key on keyboard các bạn ấn vào đấy press vào thì nó sẽ hiện ra và ta đưa chuột lên phía trên ấn phím số 2 cho tăng lên à, ấn phím số 2 cho tăng lên nhé rồi chúng ta ấn uh, chúng ta có thể dùng bàn tay để chúng ta di chuyển Đấy. chúng ta dùng uh, ờ, Alt và Control để chúng ta xoay nhân vật lúc vẽ xoay cảnh nhá Đấy. bạn có thể xoay như thế rồi các bạn muốn trở về thì chúng ta chọn uh, Shift C uh, Shift C uh, Đấy, các bạn xoay về các bạn chọn ship C cho tôi à, xin lỗi à, Ctrl Shift Shift X Shift X Đấy. Shift X nha Shift X Đấy, là về về vị trí ban đầu Shift X là về vị trí ban đầu rồi bây giờ chúng ta đã có một cái ờ, con rối gọi là pop chúng ta có thể vẽ trên cái pop này Đó, các bạn sẽ có thể vẽ trên cái pop này um, còn đây là viền của này thì nhân vật có thể là có cái uh, má to gọi là shoes má to mũi bé vân vân các bạn có thể cho to nhỏ tùy ý ngoài ra các bạn có thể bật lưới lưới để chúng ta ta vẽ nhân vật đó chúng ta vẽ lưới ghost chúng ta chọn ghost vào đây rồi à, các bạn thấy là rất là dễ đúng không an control xoay nhá an control để chúng ta xoay cảnh rồi control dos os off đấy chúng ta này nha nó xoay này cho tôi rồi bây giờ chúng ta sẽ làm việc như sau chúng ta chọn property tool property chọn này ra rồi sau đó các bạn uh, vẽ ở đây thì các bạn có thể dùng brush pencil uh, chúng ta chọn có thể dùng ellipse z angle line poly polyline thì mỗi một cái ta đều có thể vẽ được ở đây tôi ưa thích là chọn line Đấy. chọn line các bạn có thể chọn cái này cũng được thì ở line này các bạn chú ý nhá ta chọn là fixer text size là bằng number 2 sau đó các bạn ấn cho tôi cái nút này lúc này nó có nghĩa là snap to contour nghĩa là nó dính vào dính vào các ờ, các điểm mà chúng ta đã vẽ trước Đấy, nó dính vào dính vào như thế thì vẽ rất là tốt nếu không thì nó sẽ hở ta phải nối rất là lâu rồi bây giờ chúng ta sẽ vẽ từng cái một nhá chúng ta chọn ở ờ, front hair trước Đấy, chúng ta chọn đầy trước sau đó chúng ta sẽ vẽ trước khi vẽ thì các bạn uh, set color cho tôi Rồi, đóng cái này lại chúng ta mở color color này Rồi, một color to lên nhé color các bạn add tóc vào cho cô bé ví dụ chúng ta muốn tóc màu màu xanh hay màu vàng Đấy. tóc màu vàng thì các bạn chọn vào đây ok Đấy. các bạn chọn gây điền các bạn chọn đây thì các bạn có thể thay đổi màu tóc vân vân thay đổi màu tóc ví dụ như là màu tóc của đây là Đấy. sau tiếp theo màu bên này là màu đỏ vàng chẳng hạn tóc tây là chúng ta cho màu tóc như này vân vân tùy theo các bạn thích thì các bạn cho màu cho cô bé rồi bây giờ tiếp theo các bạn sẽ vẽ lên trên đây các bạn chọn phóng to lên số 2 lên à. các bạn vẽ thì các bạn dùng uh, bàn vẽ nào bây giờ các bạn nhìn nhá tôi vẽ tóc đầu tiên à, đến đây các bạn ấn Ctrl cho tôi press Ctrl and then curve đó các bạn làm như thế và chỗ này tiếp tục là vẽ lên đây uốn cong bend uốn cong rồi cái này chúng ta có thể cho đến đây gọi là tóc trước tóc trước thì các bạn có thể vẽ nhân vật tiếp theo thế nào cũng được đấy ta nôi xuống ta giữ phím cách giống như photoshop nhá để để vẽ di chuyển đấy kệ lông mày nó nhá rồi rất là mềm mại đúng không các bạn xong rồi bây giờ ta sẽ đổ mực vào ta xem có chỗ nào bị thùng không rồi bây giờ chúng ta xem chúng ta đã được một cái mái tóc màu vàng ngon lành cành đào đúng không các bạn các bạn có thể bổ sung thêm bạn có thể bổ sung thêm bằng cách là chúng ta cho đây bạn cho vào đây bạn ghi ghi nó vào đó rồi bây giờ chúng ta sẽ bật cái lớp tóc đằng sau các bạn bật lớp tóc đằng sau lên các bạn cho này lên trên các bạn chọn chuột vào đây các bạn kéo lên xuống rồi ok bây giờ ta vẽ tóc sau nhé tóc trước thì nó đã ngon rồi và ta sẽ làm tóc sau với một mái tóc màu hơi vàng vàng ta cộng lên thêm một tí ta cho cái bên này nó hơi đỏ đỏ một tí đó. ok nhé rồi ta chọn tóc sau với mái tắc sau thì các bạn phải bao trùm lên trên này máy tính của tôi nó hơi ờ, cấu hình thấp tốc độ uh, thấp cho nên là nó không được mượt không được nhanh because uh, my computer is very with configure very low with uh, memory very low so the speed of computer is not run quickly nào bây giờ các bạn con này Đấy, các bạn bèn như thế các bạn dễ vẽ không giống như là phần mềm Creator Animators các bạn phải vẽ trong Photoshop và rất là mệt vẽ trong Illustrator cũng thế tốc độ không nhanh mà bây giờ mình làm phim hòa hình mà tốc độ không nhanh thì chán lắm đúng không các bạn bao giờ mới được một bộ phim hay để mà xem còn à, đẹp hay không là còn do chúng ta vẽ nữa đó. xong rồi thì các bạn đổ mất như vào đó. Đó. Ờ, black hair đây chúng ta vẽ xong bây giờ chúng ta đưa tiếp lên phần uh, phây các bạn thấy là khi mà mình vẽ mình chọn lớp cái thì cái phần tóc nó sẽ chuyển xuống phía dưới các bạn à, không phải lo lớp nào nó đi lớp đấy lớp phay thì các bạn chọn cho tôi màu các bạn đổi tên đây là bạch à, yeah. rồi ờ, các bạn chọn đây các bạn chọn là once các bạn nhớ như thế Đấy. rồi bây giờ chúng ta chọn new một cái rồi chọn phơi solid phơi đây tôi chọn màu này tôi chọn màu đúng không Đấy, thì Đấy, chúng ta có thể chọn đây là một đây ok phơi ngon chưa các bạn rất là ngon đúng không phơi thì các bạn vẽ trên lớp phơi apply các bạn vẽ phây kia vẽ tai sau đó các bạn vẽ xuống dây going to lowering the black pass Để các bạn giải tiếp cho nó chuồn vào trong hoặc các bạn có thể vẽ lên đây cao lên Đấy. bỏ sung thì các bạn nhé rồi bây giờ chúng ta học phơi phơi phơi phẩy đây ok sau đây là ta vẽ xong cái phây rồi đúng không finish drawing phây bây giờ chúng ta tiếp tục phần noi phần noi thì các bạn à, có thể chọn một màu nữa là ta gọi là noi các bạn uh, các bạn uh, chọn màu sau đó thì ờ, chúng ta sẽ vẽ trong này Okay à, bây giờ các bạn nhìn thấy là đã lên hình rồi đúng không bây giờ chúng ta sẽ vẽ mắt à, mao mao đây nó vẽ thay đổi nhá chúng ta sẽ vẽ thay đổi rồi bây giờ chúng ta sẽ vẽ kinh nghiệm của bé bây giờ chúng ta vẽ lông mày trong mày này sau các bạn vẽ các bạn vẽ phóng to lên à, chúng ta chọn ờ, cái đường uh, ờ, stop xóa đi delete stroke Đấy, các bạn xóa đi công việc xong ờ, bên lông mày rồi thì các bạn các bạn nhìn nhé các bạn uh, chọn select tool Đấy. sau đó các bạn chọn uh, xuống dưới này các bạn chọn cho thầy à, chọn cho tôi duplicate các bạn có thể copy các bạn có thể chọn copy duplicate các bạn ấn nút này Đấy ấn nút mirror button à, nó sang bên này cho các bạn tương tự mắt cũng vậy sau khi ta vẽ xong từng cái ta có thể ấn sang bên nọ bên kia Đấy. và bây giờ tôi sẽ vẽ nốt cái mắt là xong đúng không rồi vẽ nốt mắt nhé mắt thì chúng ta chọn ờ, cho tôi cái phần ờ, color các bạn color đây các bạn chọn cho tôi phần uh, ai rồi bây giờ tôi chọn là uh, như này chọn tiếp này Đó. mắt cô bé ok sau này màu Đó. rồi uh, trắng xong rồi rồi bây giờ tôi vẽ mắt sorry, sorry, sorry, sorry, sorry. sorry. physics theo chúng ta vẽ lòng trắng cho lòng trắng ok xong bước tiếp theo các bạn um, drop the icon inside các bạn vẽ cho nó vào đây drop uh, the father I the child uh, I and Eric các bạn cho vào đây rồi ok bây giờ các bạn sẽ copy copy i sang một lớp mới bằng cách nhấp chuột vào đây các bạn chọn duplicate select layer Đấy. sau đó các bạn bật tool lên bạn chọn select các bạn chọn tool lên Đấy, ai reject ai y ai xong Đấy, bây giờ các bạn nhìn thấy là camera chúng ta tắt phần này đi chúng ta đã được một cái uh, thành phố Đấy. rất là đẹp đúng không sau đó các bạn vẽ tiếp cái phần còn lại thì bài học này nó hơi dài cho nên tôi chia làm đôi tôi chia làm đôi Đấy. tôi sẽ ờ, hướng dẫn các bạn vẽ nốt cái phần thân ở bài học tới và đây là mái tóc của cô gái và chúng ta nhìn thấy là uh, rất là xinh đúng không rất là xinh very pretty is uh, she very beautiful rồi à, bài học ờ, hôm nay tôi kết thúc ở đây nhé à, đến chiều tôi dành tôi lại dạy vẽ nốt cái phần body arm uh, hand leg foot vân vân đấy để tôi vẽ tiếp this morning I'm going to drawing the parts of body rồi ok bây giờ chúng ta sẽ thì ta sẽ dừng lại đây